Chào con, chúng ta sang phần 2 La Mã, các dạng bài tập. Và dạng đầu tiên chúng ta học đó là dạng so sánh hai góc trong một tam giác. So sánh hai góc trong một tam giác. Các cách làm bài này như sau. Các con chú ý lên màn hình cho thầy. Phương pháp giải. Bước 1. So sánh hai cạnh đối diện. Đúng rồi liên hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác đúng không? Muốn so sánh hai góc, chúng ta so sánh hai cạnh đối diện là xong đúng không? Và bước 2 nhớ thầy, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn. Nào, bài học đầu tiên tương đối dễ. Cùng vào ví dụ MỘT với thầy. Trong một tam giác ABC có cạnh AB bằng 8, AC bằng 10. Đây, Thế vẽ một tam giác ABC này Có cạnh này bằng 8 này Cạnh này bằng 10 Và bài toán yêu cầu So sánh cho thầy Góc ABC và ACB Đây góc ABC đây ACB đây So sánh hai góc này cho thầy các con nhìn nhá Bài này rất đơn giản thầy xét cái tam giác ABC có AB bằng 8 cm. AC bằng 10 cm. Có nghĩa là thầy suy ra được AB sẽ nhỏ hơn AC. Được chưa? Mà góc B là góc đối diện mà cái góc ABC là góc đối diện cạnh AC góc ACB là góc đối diện đó trong một tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn thì sẽ lớn hơn có nghĩa là AB nhỏ hơn AC thì cái góc ACB của mình là góc đối diện cạnh AB sẽ nhỏ hơn góc đối diện cạnh Đó. xong ví dụ một Chúng ta thay vì việc so sánh góc, chúng ta đi so sánh cạnh để suy ra so sánh góc. Đây là liên hệ giữa cạnh trong một tam giác. đó được chưa đúng tính chất của bài học số 1 thế chúng ta tiếp tục sang ví dụ 2